sẽ bay về ngày xưa anh sẽ đau giọt nước mắt bao nhiêu ngày qua em đã khóc không về đâu anh sẽ ôm em thật chặt cho đến khi đau em ngủ say anh xin hứa sẽ không bỏ mặc em nữa đâu thế giới này thật nhỏ bé ta sinh ra để dành cho nhau thời gian sau ngày chia ly chẳng thể mà phải những điều ngọt ngào sẽ làm đôi ta yêu thêm say đắm một sự dần không bất ngờ đã bao đêm anh nghe khóc ngày nhớ đêm mong vời sợ rằng em cô đơn mệt mỏi khi phải sống xa anh anh không dám hứa yêu em đến như cuộc đời nhìn thấy nhau nhưng trong anh có đủ sự tự tin để nói với em một điều anh yêu em thương em nhiều lắm nhiều hơn cả bản thân anh sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ cần được như em hãy chờ đợi anh nhé Anh sẽ bay về ngày thôi Anh sẽ lau giọt nước mắt mang em ngày qua em đã phát sinh người vẫn em thật cho cũng cho đến khi nhau em hồng say anh xin hứa sẽ không bỏ mặc em nữa đâu thế giới này thật lo em ta sinh ra để dành cho nhau thời gian sau ngày chia ly chẳng thể mơ phá anh những ký ức ngọt ngào sẽ làm đôi ta yêu thêm say đắm hơn xưa dệt nhiều tình yêu anh trao em rộng lớn nhiều mình bao anh sao đi vẫn mãi sống đời chuyện tình yêu để dài trong bao ngày nước mắt nếu phải có ngày một trong hai ta buông tay cũng không bất ngờ đã bao đêm anh ngồi khóc ngày nhớ đêm mong vơi đầy sợ rằng em cô đơn mệt mỏi khi phải sống xa anh anh không dám hứa yêu em đến hết cuộc đời nhìn thấy nhau nhưng trong anh có đủ sự tự tin để nói với em một điều anh yêu em thương em nhiều lắm nhiều hơn cả bản thân anh sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ cần được nhìn em em hãy chia đợi anh nhé Em sẽ bay về năm xuống Anh sẽ lau giọt nước mắt mà yêu ngày qua em đã khóc thương lên kia Anh sẽ ôm em thật chặt cho đến khi nào em ngủ say Anh xin hứa sẽ không bỏ mặc em nữa đâu Thế giới này thật nhỏ bé Ta sinh ra để dành cho nhau Thời gian sau này chia ly chẳng thể mà phán những ký ức ngọt ngào Chỉ làm đôi ta yêu thêm say đắm hơn xưa về tình yêu Tình yêu anh trao em rộng lớn anh nhé Anh sẽ đầy về em phúc Anh sẽ lau giọt nước mắt bao nhiêu ngày qua em đã khóc sưng lên Anh sẽ ôm em thật chặt cho đến khi nào em ngủ say Anh xin hứa sẽ không bỏ mặt em nữa đâu Để với mày thật nhỏ bé Tôi sinh ra để dành cho nhau Thời gian sau ngày chia ly chẳng thể mà phai những ký ức Tình giấc thấy nước mắt vỡ rơi anh thật xin lỗi anh tệ quá phải không lúc nào cũng thế chỉ khiến vỡ buồn thôi vỡ cười lên nhé anh xin lỗi mà chỉ cần nở cười thì anh cũng thấy vui mỗi khi buồn đau vẫn cứ mang anh thật to anh sẽ luôn ở cạnh em không để em phải không anh xin lỗi anh xin sẽ không để vợ buồn anh xin lỗi anh xin lỗi cười lên nhé anh xin lỗi mà chỉ cần vừa cười thì anh cũng thấy vui mỗi khi buồn đau vẫn cứ mang anh thật to anh sẽ luôn ở cạnh em không để em phải không vợ mình đẹp nhất thế gian Vợ rất xinh vợ còn rất đẹp Lý do mình bảo như thế Bởi vì vợ quá đáng yêu Vợ mình trông rất là đẹp trai À nhầm vợ trông đẹp gái Vợ mình đẹp nhất thế gian Vợ rất ngoan nghe lời bố mẹ Bởi vì vợ còn trẻ con Thế nên là vợ rất đáng yêu Nếu yêu vợ thì cũng đáng Bởi vì vợ rất đáng yêu Có như lúc muốn ôm hôn Vợ suốt đời mãi mãi Ôi nghĩ đến tin này cho hợi ở tôi xuống ghê Các chú các bác ơi tôi là một người hạnh phúc Tôi có vợ rồi nhà chớ có trèo rằng tôi đang ế Vợ mình đẹp nhất thế gian Vợ rất xinh vợ còn rất đẹp Lý do mình bảo như thế Bởi vì vợ quá đáng yêu Vợ mình trông rất là đẹp trai À nhầm vợ trông đẹp gái Vợ mình đẹp nhất thế gian Vợ rất ngoan nghe lời bố mẹ Bởi vì vợ còn trẻ con Thế nên là vợ rất đáng yêu Nếu yêu vợ thì cũng đáng Bởi vì vợ rất đáng yêu Có những lúc muốn ôm hôn Vợ suốt đời mãi mãi Ôi nghĩ đến tim này cho đợi ở tôi sướng ghê Các chú các bác ơi tôi là một người hạnh phúc Tôi có vợ rồi nhà chớ có chiều rằng tôi đang ế